Rồi chào mọi người, lại là Tiến đây à, Tiến đang ngồi tại văn phòng công ty Thể thao Z để à, review cái sản phẩm khẩu trang loại 3 của công ty Tiến à, Sản xuất mới cách đây được 2 ngày thì à, ưu điểm của nó là về thiết kế sẽ che có cái phần này này nó sẽ che được kính lỗ mũi à, và dây vải này đe sẽ không bị đau tay cái nó thử nghiệm đeo và phát cho nhân viên công ty đeo rồi nó ok về chất lượng thì ờ, khẩu trang này có 3 lớp lớp ở giữa là lớp vải kháng khuẩn do bên tiếng đặt giờ theo tiêu chuẩn quốc tế có chứng nhận là kháng khuẩn từ 90 đến 99,99 phần trăm rồi ngoài ra thì ờ, cái khẩu trang này có thể giặt được lên tới 20 ờ, lần sẽ không vẫn không giảm cái khả năng kháng khuẩn đã được test bởi viện nghiên cứu dệt may tại Hồ Chí Minh ờ, mẫu được giặt theo tiêu chuẩn AATCC 135 2015 máy giặt là Winwool chương trình giặt bình thường rồi tiếng đeo khẩu trang cho mọi người xem nhé sau khi đeo khẩu trang thì à, cảm giác cũng rất là thoải mái và mình cứ tự tin là không bị giảm vẻ đẹp trai của mình đi đó. đây là logo được in đề Cam phản quang à bên đây thì à, tối mình ra đường cái đèn chiếu vô cũng nó phản quang cái logo lên đẹp lắm à đặc điểm của khẩu trang thì à, bị thiết kế như thế này thì nó rất là kín nó không có bị à, mình sẽ không phải hít cái không khí từ ở trên này xuống mà mình hít trực tiếp trực tiếp không khí thông qua ba lớp vải kháng khuẩn này đó. để mình kiểm nghiệm là tiếng nói thật hay không thì đeo mắt kiến vào khi mà mình thở nó sẽ không có bị cái à, hơi nước ở trong mắt kiến thì đó là chính xác thông tin thì các bạn cứ mua về xong rồi các bạn kiểm tra thử à, nếu sai thì à, tiến trả tiền cho yeah, dạ, đeo rất là ok à, ngoài ra một số người người ta không thích đeo kiểu này người ta đeo kiểu này cũng được đấy thì che được tính cầm và chỗ này có cái mũi nhọn nhon ra để à, thở nó dễ hơn nó tùy mình thích đeo cái kiểu này hiện tại ờ, giá bán lẻ đề xuất của khẩu trang này đưa ra thị trường là 35.000 đồng à, vì ờ, mới sản xuất thành công nên tiến bán cho bạn bè Facebook và người quen với giá là từ 15 đến 20 000 đồng tùy vào số lượng thì uh, mọi người nhanh chân đặt hàng bằng cách bình luận bên dưới hoặc là inbox trực tiếp Facebook cho tiếng à, nhanh chân số lượng có hạn nhé xin cảm ơn mọi người